Chương trình được bảo trợ bởi Gastro Power One Ultimate với công thức 5 trong 1 hiệu suất cực đỉnh, trải nghiệm cực chất.